Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Tinh Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì khúc này là cả nhà mình đã chuẩn bị ăn sáng rồi nè Thì bây giờ mình sẽ tua nhanh và mình để nhạc nha Mọi người theo dõi video của mình để xem nhiều uh, hoạt động hơn trong cái video này của nhà mình nha mọi người ơi bây giờ mình à, bây giờ mình sẽ đi à, chèo sấp nha mọi người thì cái sấp mình à, mình mới thuê đây đây thì cái sấp này là à, 120 một tiếng nha mọi người thì mình mới chồng mình chèo trước xong rồi nếu mà Peter khóc thì mình sẽ chèo vô lại nha mình sẽ để camera ở đây nha mọi người nấu cháo cho Peter nha thì mình nấu cháo này là có có uh, gạo với lại um, yến mạch đó mọi người mình nó quay hồi sáng rồi bây giờ mình nấu tiếp nè nấu cho xong và mình sẽ bỏ hạt chia vô mình có ba hạt chia và nấu cháo đó là cháo trứng nha mọi người đó bây giờ mình chờ thôi à, trên với xa mình thì uh, trên với xa mình thì đang bơi ngoài đây bây giờ là à, bây giờ cả nhà mình sẽ đi chèo thuyền ở chèo chèo súp nha mọi người hello Peter hello matey ấy <laughs> bây giờ mình sẽ chèo sắp nha mọi người ơi <laughs> bây giờ mình sẽ đẩy ra nha mọi người turn I turn to this way to, to cover pizza like this. two hands. Yeah. jobs and four hands. yeah. Hold the camera. Okay. Which ones can we do? Nắng quá mọi người ơi. Yeah, that's it. <laughs> just on, on the water. Peter. ừ. chơi hả xin chào mọi người đi con à nước hả con chị nước hả nắng quá nè mình đang ở trên cái sóc á mọi người giờ cho nó lên đênh thôi <laughs> à peter muốn trèo sóc mọi người ơi con trèo đi con trèo cho mọi người coi đi Xin chào mọi người, con là Peter Xin chào mọi người, con là Peter Hôm nay con được chèo sắp Ba mẹ cho con uh, trải nghiệm chèo sắp là như thế nào <laughs> Đây là hồ chị An nha mọi người Cả nhà mình cắm trại ở hồ chị An Để cho Peter thấy uh, ờ, trái cây Peter Crash Mình lấy được một cái cây này cho Peter Nó coi Mọi người có thấy không Yêu Yêu Chơi không Chơi luôn Chơi lớn luôn mình chỉnh lại cái uh, ghi âm <laughs> mọi người ơi mình uh, bây giờ mình chèo tiếp nha mình chơi peter và ba peter nha trời cũng hơi nắng á lát nữa mình sẽ quay tiếp xem có hoạt động gì thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha Hello mọi người, mình đang nấu cháo cho Peter nha Bây giờ mình sẽ bỏ trứng vô mình à, nấu cháo trứng Đó. rất là tiện lợi luôn rửa tay luôn mọi người Peter đang ngồi chơi ở kia với cô chân Uh, it's, it, it's gone. It's, it's done. Not sure about that. That's why you see people with like really old ones, they've been using the same ones for years. Yeah, that. Yeah. bây giờ mình sẽ cho muối tiêu vô nha mọi người chỉ có mang muối tiêu thôi cháo không ngon lắm không ngon như ở nhà vì nó chỉ là cơm gạo và ờ, có yến mạch nữa chỉ nêm muối thôi có cả rong biển nữa cho rong biển vô nữa mình có mang theo bọc rong biển trộn cơm bây giờ mình đắt chảo Peter enjoy now, not scared of water. Nhìn Peter chơi. Yeah! Lát nữa mình sẽ cho hạt chia vô và rắc ít lông miệng, rong miệng vô nha mọi người trong biển thì nó có hơi mặn mặn và ngọt ngọt nên là mình sẽ nêm nhạt mọi người ơi mọi người ơi bây giờ mình đã hoàn thành xong chảo cho Peter rồi nhìn hấp dẫn không đây là chảo trứng rắc trong biển và hạt chia nha mọi người bây giờ mình cho Peter ăn đây cũng chưa rồi đó hai mọi người ơi bây giờ mình sẽ đi à, đi bắt con hến nha hồi, hồi nãy mình mới hỏi à, mình mới hỏi à, cái ăn mà ở, làm ở đây nè ý là cho thuê lều trại với lại à, bạt đó mọi người nói con này là con hến đó, mọi người ăn ngon lắm thì bây giờ mình sẽ đi bắt con hến nha đây nè mình à, mình mình sẽ mò đâu vậy mình sẽ mò ở dưới nha ở dưới cát á đó. đó sẽ lên cái, à, cái con hến như này nè đó xong rồi mình bỏ lên cái cái nắp này này nó trôi đó hơi bị tiện luôn hơi bị tệ luôn mọi người <laughs> hai vợ chồng đi bắt hến đây đây này mọi người hồi nãy là chân với lại Simon bắt cũng được nhiều á mọi người các con nào không hơi khó mọi ừ. người có chỗ thì nhiều chỗ này không nhiều lắm đó daddy daddy get one rice sau rồi uh, uh, trong mọi người có ớ oh, rớt rồi một con nhỏ mọi người nãy có hai con con nhỏ chắc mình dục đi oh, two I want two Ta-da! con nhỏ mọi người ở đây con nhỏ quá nắng bây giờ là à, ờ, 1 giờ chiều mọi người thôi bây giờ mình ờ, sẽ tạm dừng camera à, tạm dừng video ở đây nha mọi người mình đi bắt tiếp đây Peter thì đang ngủ rồi đang ngủ chưa Mọi người ơi, mình đã đi à, bắt à, hến xong rồi nè Và đây là thành quả Nhiều lắm luôn Đây là bốn nứa nha, bốn nứa đi nhặt hến nha Đi à, bắt hến Mình sẽ làm cơm hến hoặc là cháo hến cho mọi người Mọi người ơi, bây giờ là cả nhà mình ờ, đi cắm trại thì bây giờ cũng là gần 6 giờ tối rồi mọi người. Thì cả nhà mình mới nghỉ mới ngủ một giấc để lấy lại sức á. Ngủ võng á mọi người thì ở đây là ngủ ở trong ờ, cái chỗ mà ăn cơm, chỗ mà họ bán đồ ăn á thì là sẽ là miễn phí nha. Ở đây là mây camping. Còn ngủ ở trong ờ, ngủ võng mà ở trong vườn tràm á thì sẽ là 2 ngàn một võng. Đó. Peter nó đang nó đang gọi ly nước nè bây giờ mình sẽ di chuyển lên nước sang đây để cho nó khỏi quậy đó à, Simon với chân thì đang ờ, họ đang thả diều ở phía phía phía đằng đây nên mọi người đó đó để mình quay lên cho mọi người coi hiện tại thì, thì trời gió lắm gió mà sóng nó đánh dập diều luôn nó như là ngoài biển vậy á đó. đó trời mặt trời nó đi xuống hoàng hôn đẹp lắm mà mất tiêu rồi đó, bây giờ thì à, chồng mình đang dọn dẹp để chuẩn bị đi về Sài Gòn đó mọi người thì chuyến đi của mình là đi cắm trại ở hồ ờ, chị An cùng với lại bạn của chồng thì đến đây cũng kết thúc nha mọi người à, mọi người nhớ đăng ký xe và đăng ký kênh để ủng hộ cho gia đình mình nha và mọi người nhớ là nếu mà mọi người có bình luận gì hay có góp ý gì hay có hỏi gì về cái chuyến đi là giá cả như thế nào mọi người cứ để bình luận ở dưới thì mình sẽ trả lời cho mọi người nha và có muốn ờ, mọi người có muốn biết về vị trí của cái ờ, địa chỉ của cái bãi cắm này như thế nào ở đâu á thì mình sẽ trả lời mình sẽ ờ, trả lời các bạn nha sẽ tư vấn cho các bạn nha à, miễn phí hết nha mình không không không không, không có đòi gì hết trơn á à, bây giờ thì Peter nó gọi quá thì mình cũng xin tắt video tại đây luôn nha con bye bye bye bye cô chú này bye bye cô chú bye bye cô chú nha hẹn gặp cô chú lại ở video tiếp theo nha mâm mama mi gió đi uhm, giỏi quá của mình hai cái đúng rồi ờ uh, Simon Simon mang Daddy can you say uh, goodbye to my uh, channel bye bye mọi người là ừ. ma ma ma ma ma lại Peter nó có cái tập là ma ma ma ma ma mọi người dễ thương lắm